tiếng câu ca êm dịu nhẹ nhàng bay qua giấc mơ của em chỉ một giây thôi người ơi cùng làm tìm em xuyên sao nắng buông qua khung cửa chạm vào đôi mi vẫn như còn thương lạc vào đôi mắt của ai sẽ cho con tim nhớ bao chỉ muốn bên anh thật gần nhẹ nhàng cơn gió lướt qua là tóc em du bay trời dịu dàng em đứng trước ta đã khẽ lên trên tay người nhành hồng câu ca khẽ buông ngày nắng cho anh nụ cười dịu dàng đôi môi khẽ

mà mình âm thực ban tay những melody anh viết không xin được vào ban mai làm anh sẽ cho